sợ cô đơn chỉ sợ dối gian chẳng sợ yêu ai chỉ sợ tổn thương sợ sau lưng những bí mật người xấu ta sợ yêu nhầm người lại về với đơn côi lựa chọn bên ai cũng cần vì nhau đừng cho tháng năm sống trong những hoài mong nỗi buồn anh mang trong từng lời ca hát kiếm đâu nụ cười ngọt ngào bình yên chốn này có nhiều điều chưa nói em buông tay quá nhanh có nhiều điều chôn sâu içinde để mỗi khi mưa rơi trong lòng đừng cố liêu em trao tình yêu vội vàng đến vậy rồi cách xa mới chút cái ba thành xa lạ anh không hận em cùng chẳng trách em chỉ tiếc thương với chút thất vọng về nơi em mưa nghẹn ngào đêm tối cho đi chẳng nhận lại đánh đôi được chi chúng ta đã làm tổn thương với nhau bao ngày Đúng sai chẳng còn là chuyện để ta tranh luận Thế gian đổi rời vạn vật chuyển lay theo ngày Yêu nhau đến phải không lặng im cảm nhận mọi thứ liệu em có vui thật khi làm anh anh thấy cô đơn anh thấy mỏi mệt anh nhớ về người anh nhớ nụ cười của em anh cô nhặt lại kỷ niệm em đánh rơi so cứ khóc đi em nếu muốn say cứ cạn ly đắng nét nước mắt ướt đẫm trong tim ngày mai sẽ là ngày nắng nơi em đừng buồn em ơi đừng khóc em ơi mây của trời để gió cuốn đi thế gian mọi người yêu mà không đau phân dứt lỡ rồi chờ người đến sau vang tiếng cười như ánh trăng tỏ ngàn giữa trời cuộc đời đâu chỉ có yêu niềm vui còn rất nhiều gạt đi em nước mắt vơi đầy đừng buồn em ơi đừng khóc em ơi mây của trời để gió cuốn đi thế gian chơi hãy để gió cuốn đi thế gian mấy người yêu mà không đau vẫn giết lỡ rồi chưa người đây ra ở gia đình nghèo khó Làm lũng quanh năm mẹ cha dầm mưa và dài nắng Lớn lên từng ngày cùng nhịp đập Mẹ dân lỗi anh mưu sinh Rời trốn xa quê Cảnh tha hương nước ngoài Mang trên vai hành trang vài chiếc áo Ngày đi chia tay bản thân đưa anh vài ba đường Giữa phi trường Anh mắt cha buồn Bước chân ao nề Nước mắt mẹ đã rơi Cuộc sống nội trôi giữa thành phố Phồn hoa nơi xứ người Một mình thân trai chơi bơi Mọi tôi những bữa cơm vội sáng đến trường thêm những người bạn hiền tôi đi làm tan ca một mình ta cuộc sống thay đổi trăm lạc lối giờ cắm gió cuộc đời chẳng ngờ từ đâu cứ ăn sâu những giai điệu trong anh anh hát về người hát về đời hát về giọt nước mắt cho ai còn thương sao từ đâu mà ta gặp nhau Nụ cười em in sâu ánh mắt còn đang dấu Những câu chuyện Những nỗi buồn Tâm sự nước mắt lầm lũi cảnh xa quê trong lối nghịch canh đành chia đôi để lầm lỗi hai ta giờ đây cứ thế xa vời những giấc mơ đau quá tham vọng ta chẳng chung lối nghịch cảnh đành chia đôi chẳng trách tình thay đổi lời nói ánh mắt cứ chỉ giờ nhìn thấy nhau chẳng biết nói điều chi làm im chỉ biết quay mặt đi cứ nén trong lòng yêu một người là chọn một đời đơn đau yêu một người là được mặt mãi tuôn sông cứ đi tình tình nhiên trong cơn bão dấu nhớ một người mà giờ này chẳng nhớ ta nhớ một người lạnh nhạt được gì nước mắt ướt nhòa sau này lỡ một mai mình tìm thấy nhau có chân trọng nhớ xóa từng dòng tên nhắn bao suy tư trong đêm vui vẻ em xin mưa trôi đi trôi đi hết ngàn nỗi sâu yêu một người đã chọn một đời đớn đau yêu một người đã được mặt mãi tuôn sâu cứ đi tình tình nghiện trong cơn bão dầu một người lạnh nhạt được gì nước mắt ướt nhơn sau này lỡ một mai mình tìm thấy nhau có trân trọng nhớ nơi em là bình minh là nắng ấm sưởi soi giấc mơ hồng còn nơi anh lặng thầm bóng đêm lôi ánh dương ta à, à. trong buồn là mưa đang rơi hay là nước mắt giọt lệ nào xoa dịu nỗi đau xa nhau phải làm sao những vết thương không lặp lại tại ngày đầu vô tình dưới cơn mưa ngâu gặp nhau quen nhau rồi yêu hạt mưa nung lâu kỷ niệm mùa về Sao vừa mẫn như hôm qua Phải chăng anh cứ nói ra Nhưng nỗi lòng Đứng giữa cơn mưa Đêm từng hạt rơi Lòng ngỡ bao sông Vì đâu nông nỗi như vậy Hạnh phúc mong manh Tan thành mây khói Người cứ im lặng anh ở đâu là đôi thay ghét những cơn mưa buốt lạnh từng cơn giờ ở nơi đâu bờ vai giọng nói quen thuộc mệt mỏi không êm ta dừng lại thôi cha cho người những tháng năm chưa gặp nhau lại người bao lời dỗi gian em ơi trả lại em từng cơn đau và nước mắt giờ còn lại gì mưa dầm thấm lâu em ơi càng đậm sâu càng hận nhau anh thua rồi đứng giữa cơn mưa đêm từng hạt rơi lòng ngỡ bao sông vì đâu nung nỗi vậy hạnh phúc mong manh tan thành mây khói người cứ im lặng anh ở đâu từng hạt rơi lòng ngỡ bao dông vì đâu nông nỗi như vậy hạnh phúc mong manh tan thành mây khói người cứ im lặng anh ngỡ đâu là đổi thay ghét những cơn mưa buốt lạnh từng cơn giờ anh made còn gì đáng giấu Em cần tin tương lai Nên phải suy nghĩ lại Duyên nợ đành chia hai lỡ buông câu mình xa nhau mãi Em cần niềm mọi chuyện ngang trái đến quá nhanh cũng vội kết thúc không gì là mãi mãi